À, xin chào các bạn hôm nay ờ, mình sẽ quay một video rất là vui nha các bạn cũng lâu rồi mình không đăng ờ, video hôm nay sẵn tiện có sớm đang chơi trò chơi sẵn mình quay lên các bạn xem nha Bắt chuyện mất cái dĩ luôn, bắt chuyện luôn. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. 哎，我怎么了？ thousand years later. <laughs> mình chơi gì Thế các bạn hôm nay mình sẽ đi chơi chơi u tuổi thơ đó các bạn ơi chơi u à mình chơi u à, bắt đầu mình mình sẽ vô thể hiện trước chị chào bạn đây các bạn chơi u không đây là chi đồng bên Thank <laughs> you.

Thank <laughs> you. anh đánh nhí với bà Hiền Trời chưa gì trên chạy chạy Lộn ra Lộn ra

khác các chị ghê chào đi chào mọi người chào các bạn ờ, ừ. thôi em chơi trò gì đây có gì hai cái mệt đây <laughs> đi thấy Thế hello Ta chơi làm gì ngồi đây vậy? Nhìn cái ai? ai? Đi biển không? biển Đi biển